Rồi Let's go Ui, tiếng chim hót hay vậy Mẹ mày, này có cái bức tường béo làm rơi yeah. Dạ. cháu biết chắc cõi có tác dụng gì chứ nó là đi nó lại nhá ừ. à ui rồi ôi đây cái bức tường cái này mình phải đẩy nó bay đi để sao được nặng này mấy cục gạch đây này nặng lắm sao đẩy được bố có có gạch đây này đứng đứng đứng đút cái gạch qua đây này Đút vào cái, cái, cái lỗ này này Đây em cho mày một cái này Cầm lên Từ từ từ từ từ qua Đúng đây Ôi ok mà bây giờ đút khó Đút cái ra ai đút đâu Phải phải mỗi người một đầu Đấy ra một mình anh được rồi Anh Đấy. đút cứ đút cái gì anh đút thế mà Đút quen rồi Ok nhá Đút quen Đút Ok Này thì đút Đó vậy, để phải Phải người tựa vào cái cái cái bị đéo rơi đi, đi cho con đi con rồi cho con Mình tắt máy nhá Kìa một cái thôi, tập béo đừng lấy cái này nữa Rồi đi xuống đứng lên Đông vương quá phải em nghĩ ra đường khác rồi chúng ta sẽ nhảy qua bên này lấy cây gỗ qua đây lấy gỗ qua đây chọc anh đang đang định bảo lấy gỗ đấy lấy gỗ ra đây để để cái bức tường đây thôi à? ép à bức tường kia kìa tường khêu bức tường này à bức tường đổ này đổ được ấy bức tường này đổ được ấy nhờ kê kê kê kê chưa kê chưa kê vào xong rồi đấy lên lên lên lấy cái thanh kia đã từ từ lấy lấy cái lấy cái cây cái gạch đã cái gạch quá không không cần gạch đâu cái này được rồi cái thanh của số anh ấy này được rồi em nâng nâng nâng cây thì mặt xong một tay kìa Tật huyền à Hai chân hai tay lành lặn Ok, kê vào đi, kê vào đi Mà kéo ra qua này nữa, kê chứ Lôi ra, đấy Đấy, được rồi, thế được rồi Rồi nhấc cái đầu kia đặt ngang qua Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy Nhảy lên, nhảy lên áo hồng ấy Rồi, ví đấy ok Rồi, mày nhấc lên, nó cái chơi Đấy Phải ấn cái này đúng không? đi vào, đi vào, đi vào Ok Rồi, bây giờ không cái này đè lên Cái này đòn bẩy hơi Hơi, hơi, hơi gần Anh bảo ơi lấy cái cục này này Cục này này được được à dọi vào ấy mà dịch dịch dịch cái này vào một tí nữa cho bảy nó căng ơ kìa đứng mày thằng áo trắng ấy dịch cái thanh này vào một tí nữa kia hộ nhanh cái này không có lối đi riêng à. đấy nổi chưa đủ rồi ờ thế tao qua tao địt mẹ đéo ờ, cho mày qua lấy thanh gỗ qua để bày cái cửa mới được chứ cửa đó cửa này á à? ừ có cái lỗ bên dưới ờ, ờ, ờ, đúng, đúng, đúng. Dạ Nhấc, cầm, cầm, cầm cái đầu bên kia không đâu chứ Em không nhấc được Em chỉ nhấc được nhấc được Ừ Ôi Này, cầm đi Chưa Ê, Em đè ấn đầu xuống này, kéo lên đâu Ừ, ừ, ừ lấy cái khay này trước đi đi, em người say rượu này béo ấy mày này trước đi ok lấy ở đây được rồi được rồi được rồi cứ lên cầm tay này đấy đi ok á siêu nhân chim cánh cụt anh đẩy lên trên đây cho em mày ở đấy mày đỡ với được này nè mày đẩy lên này vừa kia ấy siêu nhân siêu bánh cụt ý giời cái nào đút mà nào đây đây đây đây đây đây đây đút vội đang đi đang đi đang đi để em kéo được chưa vâng thả ra đút vào đút vào ok Vâng, làm gì nữa? Bảy, bảy ngang nó ra đút hai thanh vì khu đấy Đó thế Không Vài <laughs> cặp lên <laughs> Lấy vào, lấy vào, biết đâu lại còn súng Lấy một thanh kia vào nữa đi Cái thằng này đi, đỡ cái lồng kia Solid. <laughs> đấy để để phi để để kê lên cái lồng này thôi để, để cái, cái, cái lồng cái ong vượt lên trên cái lồng xuống này đấy tí tí cái lồng nó khắc hạ xuống tí tôi anh cho cái cục đấy vào nhá để anh lên đây chắc anh anh tìm trên đường này đâu Ha ha ha ha ha ha ha ha 讨练这 để nhớ à tức là hai cái này là đòn bẩy của nhau đúng không hiểu hiểu hiểu vậy cái thằng anh đưa cái thôi dễ hơn dẫm lên là được mà Đấy. Nó cũng quay Ôi trời bẹp Rồi Méo qua bên kia đi để cho nó nặng đi ừ. Không để xuống này để đặt không phải xuống nhá đúng không? Anh như nào? Ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi sao đang đánh đánh đánh đánh đấy đang kéo xuống bên chui bên dưới là bên nó một thằng lên nữa đủ đủ đủ ừ anh nghĩ là để cục đấy ở bên trên nó hợp lý hơn mày đứng yên đấy nhá anh đưa cho anh nhá đưa đây anh ui đi đi đi đi lùi ra lùi ra để anh lên tay à? thằng kia nó đẩy anh xuống không cần để bên không cần để ở đâu để lên để lên ví dụ tí cần cần cần coi vì sao phải tránh ra đây bám được không bắn được chưa rồi ờ, kìa sao bị rơi xuống rồi nó lôi anh xuống ở hai thằng ở trên là hai thằng kéo không kìa rồi vậy chết rồi à không em bảo này ừ. Ờ, bây giờ mình để cái cục này vào cái thang máy này xong rồi ờ, tất cả mọi người sang kia có một mỗi một cách như thế thôi nhưng mà nó sẽ không lấy được cái cục này nữa sao lấy được rồi từ có bên kia ra cho nên ba người chắc là kéo được một một cái này rồi đi đường này tao đi đường này không chơi tao béo đó đó cái đéo đi đấy anh anh ấy béo nhảy lên đi rồi em lôi cục này ra à. nữa nữa nữa nữa nữa nữa một người nữa thằng kia mày, kéo đầu tao làm cái gì sao bên này đứng lên được nữa à? rồi Kê Đây đâu phải Mang lên đi Mang lên để kê Kê đường này, này. Kê để đi qua này cái tay, cái tay, cái tay, cái tay Đám mẹ đầu Bộ hồng cú té nha kìa con lợn này lôi mình xuống gậy à lấy cái gậy lên đây lên đây nó cục lên đây con lấy cục này đi Ơ kìa mẹ tí rơi Nhá Bây giờ ý nhá để tính nhá Ờ đây Cho cùng người lên trên đấy Đây đúng rồi Từ từ từ từ nhưng mà phải tính góc á Để thằng kia đâu ấy đã Để kia lên đã đỉnh phải Thằng kia mẹ ra ngoài Lên Đấy đấy Không nó nó đéo phải bắn đi đâu em nó Không biết rồi trôi cho nó trôi Đấy là mình ở yên đấy thôi Đấy mọi người dồn lên trên này đấy Tanh tanh tanh tanh tanh lên lên lên đấy đi lên nhảy đi lên nhảy lên nhảy đi nhảy nhảy qua được không nhảy qua bên kia được không tưởng lấy cái cục này qua chứ nhảy qua đi kia đâu ôi tưởng cho sao thằng này giữ cái cục này để cho cục này trôi qua bên kia chứ được qua những người mình qua kiểu gì Đấy, không nhảy tới á nhảy nhảy tới không tưởng ừ, lấy cục đấy qua thế nào được không, cho nó trôi chết. trượt trượt đủ góc đà nó trượt không qua phải ngáo à nếu mà ra được đâu chết rồi nếu mà qua được thì nó đã mình không không cần cục đấy để ấy đu nữa đi <laughs> rồi rơi, chưa? rơi cục đá bây giờ ra dạ, ra dạ. béo đi đâu cái bên cũng đá gì vậy Ủa, tao đang cho mày đi mà Mày xuống đi Có mấy đất kia thì xuống đi Đó Làm được gì thì làm đi ờ, Bây giờ anh thả cái này đi sau này hết rồi bỏ cục đá này ra này có cái gì đó mà ừ, để có gì à. Được. từ đó để, để, để anh quay quay để anh anh, anh bám vào cái ấy á được được thôi rồi đúng Đây này, rồi, sao dựng, dựng cục đá này lên. Rồi cao lên, cao lên đi được vào cái kia đâu em bà bây dựng dựng cục đá này lên ok vào đây mới nhảy tới đây tập tay nhá tập cái đấy đấy đây tập tay này cái đấy là điều kiện à? À dựng dựng dựng hộ em dựng cái này lên. đừng có nhảy nhảy lên nữa cái đủ để, anh để để từ đó từ đó nhảy yên đó để anh đi qua kia thì anh thì anh thì anh còn điều khiển không bây giờ phải dựng hòn đá lên lên đang không tí sinh viên lên cao quá thì không ai có điều khiển em dựng cái hòn đá lên lên xong bên này luôn đấy gần má nào phải dựng dựng hòn đá này lên sau lên cái cột này không nhảy quá không hiểu không cho cái cao quá rồi anh thiếu gì nữa anh đặt kho bên đấy để ok nhớ thì mẹ lại cho cái kia lên cao rồi Còn lên tao á cứ nhắm lên áo của tao vậy ra được ra ở yên đấy đã mẹ đừng chỉnh vào cái kia nữa đứng lại đi đứng lại xuống đi xuống cao ấy lô tớ xuống xuống đi tớ xuống thấp đi nữa mày nhảy. ôi thấp được rồi em bảo đấy dựng cái cục đá này lên là có phải được rồi không nhiều người dựng là được mà một mình em còn khiêng lên kia vào trên mẹ rồi này bố mình nhảy xuống vực xong cái dầu ông đéo đéo đâu tại vì cái từ độ xa từ cái cột này sang cái tảng đá bên kia là không tới cho nên phải dựng cái hòn đá lên lên quá wow, anh này cũng thử luôn bây giờ đi bê gạch không kia cứ đi đu đu nó làm gì anh nhập bỏ thôi qua rồi mà thôi ôi từ từ mệt rồi đây Kira Bagus tuh bắn qua làm gì được qua đây thì lấy cái cục gỗ về về Qua bên đấy Đâu anh, anh sợ mày như kia lắm hai bên em ép một bên mà kìa về về giữ cái cái cái cái cái, cái hòn đá đây đã có bên dưới mà bên bên bên đấy thì à đây này nó làm gì đấy để bê cái kia qua bên đây để lấy cái hòn đá đó từ đó Ê, một người kéo xuống là hòn đá nó ở rồi mày đang ở đâu họ đang ở cái đéo gì đấy em ở bên ma bên này đang kéo cái cần đấy đây mới nhảy từ mẹ đi thằng bên này nó thang đéo hiểu cái, cái gì? cái, cần đấy. em ở bên này rồi cần đéo đâu thì bãi thằng ấy bỏ ra thì có vẻ rồi hải béo vậy cái hòn đá này có tác dụng gì đây này hòn đá này này xuống anh hải này kéo kéo cái cân này xuống cùng em đi <laughs> này nó phải kéo cần bên kia đi anh à, dạ. cần nào cần bên kia anh hái anh hái anh hái đằng sau ừ, vợ tao đang ngách người tắc mạch gì này thằng kia cứ nhìn hai cục á à? không hai hai bên thì mới mới đón được cái cục đá tròn cầu lúc kiểu gì à, cứ đè xuống thôi gì đây đang đè không anh nhảy túm một phát là được đấy xuống cái đấy lại lên thôi lăn đi kìa ừ, đi rồi sao nữa đi để xem nó là sự kiện gì đấy thằng này không lăn đi theo à đó ờ, ngoài một thằng nhảy lên một thằng nhảy lên hòn đá chạy không thì anh anh anh anh kê anh kê một cái cục vào đây cho em trước đúng rồi phải, phải lấy hai cục này về kê cái này đây đây anh anh dạ. kéo kéo cần luôn đi kéo cần luôn em kê cục này vào lên nhảy đi mày lên nhảy đi đấy, anh mê đốt cung bên đây mày lên nhảy có ấy đấy chắc khiêu lên chuẩn bị có đá đấy anh ấy nhá ok á loại vào luôn nữa bây giờ không không ai bây giờ không ai kéo cái kia thì đá nó không vào đây không không không vào ránh đâu nó tự vào đấy anh vừa xem ấy nhẽo là gì ok nó báo kìa nó lăn kìa một cười quá lên không không không lấy được nốt cái cái kia à kìa chết mẹ ở đây đấy đi cái đấy đều có tác dụng lồn gì luôn đi qua bên kia mà có cái đường đi bên kia mà phải đi qua quả bóng anh phải lăn chạy chạy ngược chiều quả bóng lăn ấy thì anh ở trên đỉnh sau qua gần đến anh nhảy qua cái cái cái, cái chỗ mỏm cuối cùng ấy kìa mày đi thế mày lên đi mày đi đâu nữa ấy đi lấy một mày... cái để mọi người cùng qua một thằng qua rồi ấy được đến cái mức độ khó này rồi còn vẻ đợi mọi người cùng qua nữa mất thời gian thôi tao phải đi đây không đi được à, đi hoặc, nó không đưa đấy anh đi em giữ cho lên sẵn sàng đấy em đỡ cho lên trên đợi đấy mà ta còn đéo chưa hiểu là đi qua đâu chạy như nào nữa cơ anh nhìn cái cuối đường kia kìa anh phải theo dõi quả bóng lăn chứ cái góc ống lăn đến cuối đường là nó có đường lên đấy đường làm sao chưa thấy cái đảo kìa à. nhưng mà mình mình lên trên đứng ở trên quả bóng kiểu gì em thì bóng lăn thì mình phải phải chạy ngược chiều của bóng thì thì mình mới mới ấy được chứ mình mới đứng trên được chứ đúng không thôi, ăn đi ok không? bây giờ ừ để thử thế nào đợi trước thế á đấy phải. Đứng ở trên cầu luôn đi anh bám mẹ rồi ờ để em mẹ nó cách xa cái chỗ kia vãi lộn cần chạy chỉ cần bám vào bạn nếu mà tham minh đến cái chỗ kia nó lên phải đúng không thì à bên này có một, một, một đường bên phải anh ơi có một đường bên phải có một đường bên phải này thế nhảy xuống dưới này luôn đi đéo cần đi quả bóng đâu đi quả bóng nhanh hơn nếu mà đi được còn ở đây có một đường bên phải này xa hết đấy <laughs> Nhờ đang hơi bị tụt xuống dưới rồi Từ đi lại đi lại đi lại Về đi đường này này anh Hiệp à? Người nhẹ Người nhẹ người nhẹ Anh thấy cái đường này vẫn chưa sao đi qua Bây giờ bắt cái này qua đây Đi mẹ đừng đúng tao ghê mà con đây rồi Rồi á Em chơi sắp đến rồi Em sắp đến cái đường biết kiểu gì sao mình đi cấp đây anh biết đéo đâu Lại lại anh ơi Uống chưa? thằng đâu có ghi là kick player đéo rồi ôi đi lại đi lại là thăng đây đây đây đây đi lại lại biết rồi biết đi rồi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh phải đi lại từ đây á xỏ xỏ cây xỏ, xỏ cây quá không rồi mẹ người nhảy xuống đây rồi kéo bên này cho vào sau chứ em đang định bỏ xỏ cây qua cho nó lủng lẳng không người bám vào nó có đổ nó có gầy đổ cái nào không thằng này sơ chuột lên cho dễ đừng lấy con dài làm gì nữa đi, nữa đi Nữa, đòn 7 không đủ lực đâu Không đủ Được rồi Đi được lộ Để cho được Đẩy vào trong nữa Đi, đi con ơi Tao gây tay vậy qua đây thì giờ thì nó ấy được không tại vừa tham minh mình đấy nó mới cao kia lên rồi. thì bọn mình mới nhảy qua được vậy lấy cục kia lên đây vào Nhảy phát qua tường này luôn Em có gì Cái chưa lấy được à Đấy rồi cho lên cái cái cái cổng trời ớt cái điểm Ôi. em vào trong khe chỗ anh Hải rồi Em vào trong khe chỗ anh Hải thôi giá một tặng Chỉnh khó ờ. đấy kia. à đó ra Để cho Bữa nãy em làm mượt lắm mà hút hút được mấy cái Vụt Vụt <laughs> Vụt vào mặt em Vâng, vụt ui ôi ôi mẹ bụt con mẹ vào mặt em luôn cầm dài ra đại ca cầm dài ra lực nó mới căng đấy bụt <laughs> ôi ôi đợi bác vai mẹ rồi ờ đấy Ờ, đừng, đừng, đừng cầm tay em chó ra ngoài bỏ đi để, để anh giám sát được rơi nó rơi nó rơi đáng nhẽ phải có người đứng ở đây ờ, sẵn đấy nhóm lên AFK thoát mẹ dựng cái cục gạch cái áp áp vào cái cái cái cục này tại vì cái khoảng cách từ cái cột sang cái tảng đá này nó xa phải không mình không tới thì bây giờ mình dựng cái cục đá lên vào đây dựng đứng nó lên nó sẽ thêm một ít phải một người nữa một người nữa một người nữa một người nữa một người nữa một người qua bên này nữa đánh đánh cục đá sắp rơi mẹ người nó phải con lại mà ờ, con chó nó nó nó qua được rồi kìa nhảy qua bên kia đi đó cho nhảy qua bên kia luôn đi nó qua được nữa đâu được nhở hai người nặng quá thôi thằng kia qua qua qua qua phần nữa lót rồi nữa. ai à ở đây có sẵn một cục của nó kê vào thuận bên phải thấy chưa phải bên trái phải nhìn từ đây qua cái chỗ kia là bên phải okay. từ đây đi là bên nào bên phải phải là bên này á à? quả bóng xong rồi vào chỗ bên phải này hay là anh Spiderman như em này đéo lên được <laughs> em qua rồi này ok <laughs> qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đi biết kiểu gì không đây hả <laughs> mẹ spiderman quá bách cả đáy Thằng trắng đi tại về Mất công đi lấy được cái cục kia Xong rồi cuối cùng như thế Bảy, bảy, bảy, bảy, bảy, bảy, lấy cây bảy, lấy cây bảy Lấy mấy cúc này Bắt quẩy nó tiếp à Ờ kìa Bộ em đút cái cây vào vào rãnh đấy Bảy lấy mấy cục ở trên này này Mẹ mày tập kích đấy Nhìn mẹ ơi Ôi, kéo, kéo, kéo, kéo qua bên kia Nguyên đâu? về vậy? Ừ Được Đấy Kéo được Không, không bây giờ kéo rồi bảy cái, cái, cái cửa này ra đây Bảy bảy tảng đá ra đây cục dài phải gắn gắn vào cái dưới này bây giờ lấy, lấy cục này về làm cái chỗ đệm để lấy cục dài Ôi, mẹ đỉnh ấy rồi đấy gắn vào đây gắn vào đây làm đường nhảy quá là bảy bảy cái hò này nó ấy đi nhở bảy cục này ra giữa này này để làm bước đệm ấy này bị vậy đỡ không phải không phải anh ơi cái dài nếu mà ấy thì phải gắn cái dài xuống tôi tôi vẽ cũng bật vẽ cùng rồi không thì bảy bảy tiếp cái này à em biết rồi biết rồi biết rồi biết rồi lấy cái này về chèn thôi để bảy tiếp bảy tiếp rồi tránh tránh tránh đây để để xỏ cây ở bảy cái cục này đi tiếp đúng rồi đúng rồi con chó hiểu ý lấy đi đâu bảo con chó ngay bé của anh thích mẹ rồi đây ơi anh anh bỏ bỏ bỏ cái đấy bác bỏ đấy vào giữa đi để đẩy cái cái cục to ở giữa này ra ra giữa thêm ấy để mình nhảy nhảy ba bậc đấy tới đâu anh thích rồi tiếp rồi rồi rồi rồi, xỏ cây vào đi, xỏ cây vào đi. Xỏ cây vào, xỏ cây vào, xỏ cây vào tiếp. Dạ, xỏ đi. Yếu đuối, yếu đuối vậy. nó để để để anh tải xuống đây, đây, đây, đây. thì bảy cái cái cái ở gốc này ra thêm chưa được đâu cái bảy cái trong cùng này ra nữa quấy ra đã Mày lên quấy ra đã Ôi Ấn vào bên trong à Thế thì từ từ phải phải kê kê cục vuông vào, kê cục vuông vào. sẽ ấn, đã đứng. Không tới đâu. Bạn ơi. tới ra làm gì á Trọng là phải xỏ được cái cây ra vội về hộ em cháu về hộ em cháu được con nó qua rồi à skrip itu lagi kok mbak Ewi anh nói nói Spider-Man nhiều em em có cái kiểu Spider-Man đi theo chúng tôi đi ông Spider-Man chỉ đi ngang được thôi đi từ đi ngang mà từ trên cao xuống từ thấp thôi không khó khó khó đu lên này lắm Đó, vâng, đi, đi, khó khó đu lên cao lắm lại bên này á, không không đón lại cái này á, để em thử mang cái cục này ra chỗ này kê để lên rơi xuống da da da đéo nghe tao à mẹ đất tao cũng nghe mẹ đây đây đây xuống đây đi mày đứng ở đây này đứng đây nhanh lên mày đứng trên này nhé đứng đấy đứng đấy đứng đấy đứng trên đấy đứng trên cây gối mày đừng đứng nữa để thay gỗ, đứng đứng nữa, xuống đi Xuống hết gỗ đi đấy, về chỉnh... đất đi Về chỉnh gỗ đi Anh lên đây Để thằng kia bắt Thì phải xem lúc Để chỉnh gỗ đâu. dọc đi Ừ, kéo gỗ đẹp đẹp đó tư anh thử nhá okay. thử cái sợ đập quá, được không được đập nó nó ra bị xỏ vào bên dưới rồi ừ, kéo kéo kéo kéo cao lên tí ok đã hết rồi được, được. không thì cho nó nâng lên từ từ này nè. yên á mày mày để anh lên á để anh nhanh xô mà mày cứ đi xuống đi đấy đây đấy nè kéo kéo cái này sang giữ nhá giữ nhá anh giữ anh giữ thì không có rơi mình cầu vông nhỉ Ô, thằng kia thằng kia tao lên rồi tao lên đấy tao lên đấy anh lùi xuống một tí anh lùi xuống một tí ok à, lên một tí lên lên lên lên lên lên lên lên cứ bó tay <laughs> ok mọi <laughs> người đáng nghiệp làm view rồi chỗ đi üzere bên này nó nhanh hơn á nếu bố nó đúng để ở dưới trước đã chỉnh nó ngắt đắp vào rồi bắt đầu mình sẽ cho, cho nó ra góc được rồi anh báo được rồi anh báo được rồi anh em thử thịt treo lên đi dạ không lấy đi được rồi lấy lấy cái đi lấy đi lấy đi không em lên bằng đường bình thường như này đi rồi, rồi anh anh dưới anh dưới bọn em đẩy anh qua luôn. Được không? Tới không? Rồi, đấy rồi. Đấy, okay, đấy. Đấy, đấy lấy thẻ nhá. Hai hai hai người mới được hai người. Quá gì Putin. Hai người giữ đó. Ok. Ok rồi. ok kìa. Đi. Ừ, tự tát đi gì đó. khó ấy liền. tháp đi rồi một mình mày qua được mình sao được tí qua mới đi à dạ bên này nhảy qua đây rồi mà kia sao nhảy qua đến bên kia rồi anh à kìa em qua đường này <laughs> đu đu đu đu cái câu đứt đu cái câu đứt đu một phát qua luôn ở đâu ở bên dưới ơi tao biết được chứ Nó nhảy đến được Có hai cục mà không Cái cục ấy trước rồi được Ô kìa, tùng trượt ạ Hai gặp biểu Sắp được rồi à. Làm gì ấy? Spider-Man đấy anh nhìn thấy anh chất chưa anh lấy được cục này đây quay quay cái kia về bên này chứ quay dạ, quay được cái cái que kia bị chặn à bị chặn à mày lên nhóm ở đấy đi gì ý tưởng lên lên cái cái cái cần này để lên trên kia lấy đồ chứ sao lại cho đá này lên làm gì à dẫm lên để nó cao á anh hiểu mà đi đâu về vậy đẩy ngược lại em đang đẩy cho nó qua để nó nhảy qua bám nó phải đứng trên cao ý nó đẩy kiểu gì tớ bê đẩy cho mày qua chứ không ừ. Ở ờ, kìa sao nhảy xuống thôi anh phải chụp vào cái mày đu không cần em để em đu ra cái ngọn là là là nó lên cao được mà bây giờ kéo cái kia lại đi em đang thả bốn tay em đang đu ra ngọn rồi thì anh cũng đu vậy cứ đu ra ngọn đi anh anh đu thì nhưng mà anh ngoài... ở ở cái chỗ lưng chừng đấy anh làm sao nhảy tới cái này này đây mày mày mày, mày một cái đấy anh mày đồ anh nếu đâu. mà bây giờ ở ngọn luôn thì nó bị vướng cái cột ở dưới này cột đó nó nặng cột nó vướng này. cái cột này này tiếp thêm Đấy là gì Đây mày mày đi đúng cái cục kia đi Anh lấy cái dây này Với nó đề là bây giờ đứng, đứng sát cái cái này quá nó bị vướng vào cột đây này thấy chưa thì bây giờ thả ra kéo kéo ra ngoài ấy tức là em phải đu dây đu dây đu dây về rồi thả đi thả đi thả đi thằng kia kia thả đấy thả kìa vướng này vẫn nặng à cục này này căn vào đấy là đẹp rồi cái cục này nặng nó mới nó mới cân à, vẫn chưa hiểu vấn đề đó <laughs> từ từ ok nhà bây giờ từ từ bây giờ kéo kéo kéo cái cần lại phía em ạ xa xa tầm này này. thêm, thêm, thêm một tí nữa, thêm một tí nữa. chưa lên chưa lên chưa lên rồi lên rồi như này thì nó mới qua được ok này. ok anh quá vậy okay. bị ấy rồi ừ, chỉnh lại đi chỉnh lại đi đây rồi được chưa lên đi lên đi leo leo leo leo kìa từ từ, từ, từ anh cứ ở yên đấy okay. anh không leo được đây rồi à? anh leo rồi Xì. anh leo rồi Leo rồi đúng không? em phải túm được cái tay qua được cái cột này em phải túm được cái tay phải vào đấy thì nó mới sẽ đi được xa ừ, để để em túm tay trái vào cuối đòn đấy rồi ok nặng hơn một chút để để em túm tay phải vào cuối đòn đấy ok để em túm hai tay vào cuối đòn kéo xuống á kìa không mẹ thằng kia về hộ nhé tôi không còn đâu em ơi để anh nhảy nhảy nhảy lên đến, em giữ nguyên nhá để anh, anh nhảy lên anh từ từ từ từ thằng này về anh lấy cái cục ấy xuống ừ anh lấy cục ấy xuống ra đấy mà hả thì mục đích vẫn chỉ là lấy cục đấy thôi mà về để kê vào vào chỗ này này chỗ ở giữa này này lấy được rồi quá Ok vào đây chứ Đó treo lên đây à? Kia, Để ở giữa ấy, để đoạn giữa ấy để treo luôn rồi Để rồi làm gì nữa? Để treo Treo lên cái khoảng cách này xa phải phải, phải kêu đấy à, kêu đấy cũng không tới đây tí mình xoay phát là cho nó đi đu kia rồi à đây này mày bám cột xong rồi bay mẹ lên trên kia luôn được kìa đấy này ok ừ, xuống này xuống này xuống này bên này bên này bên này cái hai cái cục kia để vào cái đấy à, đúng rồi đúng rồi để vào chỗ anh hiệp đang báo ấy đúng đấy rồi đầu em nặng hơn à thì mày phải để yên đấy để cho đấy xuống ấy thả đấy lấy ra đi đấy trời tới đi xong rồi trèo lên rồi cho trắng không ám đi mình cho trắng không biết sợ sợ đéo quen quá rồi ok rồi không cần trèo lên đâu anh ở dưới anh điều nó qua bên kia thôi lên rồi nó lên ok nó lên rồi ngon đó đến lúc mày nhá đấy đấy này anh kéo đâu không tao thấy vất vả bơi một cục xuống thì tí cũng ra thì cho vào tí một mình anh cũng đeo kéo thôi đâu cây cao bên này lên, à, cây cao bờ lên nó nhảy Đúng qua Áo Mày ở yên đấy Để, để anh tự sát theo tới đâu Sao đâu Thôi, mày cứ, cứ làm bên đây đi anh bên đây rồi <laughs> Hello có khe à to, ấn đấy nhở lắc cái đoạn này ở đây chỉ có đau hết tay mẹ thằng lì thì nó đập mẹ vào kìa Anh ơi Em em sắp leo lên đến cái trụ này rồi Anh suy xét ạ Anh không biết Không biết Đó với anh là đang Phải đập cái cây kìa Hiểu không Em đang mọi người nhện sắp lên được Cái trụ mà, này rồi Mà nó đập ngu thì lại cái cây bị trượt mẹ đi Cây vãi lồn Mày nhìn nó chát chát kìa người nhẹ sắp lên đến nơi rồi ấy càng khó này Càng bị run tay này Bán đéo chuẩn nữa làm là phá với luôn Rồi em sắp lên nhá, đừng dí xe nhá túm trượt ạ mai cấp bèo Em sắp lên đến rồi Cố lên chớ đi mẹ không không được một chút sai sót nào nữa đâu trượt tí là thả chuột lại quay cả mưu tí thả chuột phải áo trình áo trình <laughs> đây nào cứ đi nhanh ấy hả hai sữa yêu. ờ cái này ghép hình đấy còn gỗ ghép hình này chua lỗi cửa mở thôi cửa mở thôi cửa kia ở giữa ấy. giữa đập á bỏ tay tao ra <laughs> cô mẹ bám tay rồi cứ bắt chui ở rồi <laughs> ok ok chưa oh, ok hết rồi à? gì đâu ừ. ôi giờ em rồi sao em ơi phá đạo mẹ ơi em chưa pattern hôn à nó vấn được cái gì ủa chui ông khói ông ra nuôi này chịu chịu khó phải hiểu ý thằng biết nghe lời tôi sẽ được đi thôi các anh trai vẫn còn hot đấy đấy đi vừa thoát Hả? Thoát thoát thoát thoát Delete Delete Cái gì? Delete Mắt luôn à